À, hello các bạn, bữa nay mình à, muốn giới thiệu với các bạn à, cách mình dạng, trồng dạng tía canh ở trong cái nhà greenhouse là cái nhà lợn kính. Tại vì Melbourne à, ở bên Úc ở đây hiện tại là mùa đông cho nên nó rất là lạnh ban đêm theo cái nhiệt độ nó nó hạ xuống thấp cho nên trồng rau cũng hơi khó chút xíu. Thì à, mình trồng cái dạng mình trồng ở dạng tía canh đó là chỉ trồng trên nước thôi thì à, cũng như ví dụ đây cho các bạn xem đây là rau, rau thơm mình trồng ở phía ngoài à, mỗi cái lá cây của nó thì mỗi cái lá của rau thơm đồ này kia đó này cũng dũi rồi rau thơm tùm lum đây là ở ngoài nó như thế này nè nó nhỏ tí teo thôi đó còn tới vô mình ờ, giới thiệu vô với các bạn mình dắt vô cái nhà kính của mình ha đây là cái nhà nhà kính mình đó ha đây là nhà kính mình để khóa cửa lại nó cũng hơi lạnh chút xíu chút xíu kia được gọi tiếng Anh nó gọi là hydroponic cũng có một mớ rau này rau kia tại mình đang thử trong cái mùa đông ở bên đây tại vì mùa đông ở ở Melbourne này ở Victoria đây á, ờ, rất là khó trồng rau tại vì nó không có nó, nó lạnh quá cho nên nó không có lớn ờ, được thì trong đây mình ờ, có trồng một mớ rau xà lách rồi này kia ví dụ như đây thì ở trong đây cái rau thơm ấy thì mình có ngoài cho bạn coi ở ngoài cái giường đó thì cái rau thơm thì mình bỏ vô cái cái cái bồn nước như thế này nó đã, nó, nó đã tốt như vậy nè ha đây thì mình có cây cà chua lên giờ cũng ra bắt đầu là có bông rồi à, rất là tươi luôn lá xanh tươi rất tốt luôn thì mình giới thiệu với các bạn đó, mình à, đã bỏ vô cái một phần dinh dưỡng vô đây thì đây là cái bồn nước dinh dưỡng hiện tại là mình xài, xài cái bồn này đó là mình xài cái bồn này khoảng 15 à, lít thôi có gì mình dễ di, di chuyển nó cái uh, rau thơm vừa rồi đó thì mình có lấy ra từ ở bên cái nhà thủy canh nhỏ bên kia mình để sẵn ở đây thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn ờ, nào mà muốn ờ, tìm hiểu rồi này kia đó thì mình bỏ vô trong cái bồn nước này ha để mình để cái camera lại đây cho các bạn à, thì cái ờ, như thế này à, thì cái rau thơm hiện tại là như thế này để cho cái rễ nó mọc cao mọc mọc dài chút xíu đó thì mình mới mới bỏ vô đây thì cái rễ nó mới ờ, mới mới đụng tới nước được chứ mình đã chuyển qua từ cái hũ nhỏ này mình đã lấy ra từ cái ờ, cái hũ nhỏ này bên cái dạng mati đó trên hũ nhỏ đây đây mình lấy ra cái rễ thì trong cái rễ nó có một cái rổ như thế này mà mình muốn ấy đó thì mình chờ cắt cái rổ cái cái lỗ, cái lỗ dưới đây nè để mình có thể mình nhét à, mình nhét cái để nhìn rõ ha có dễ mình nhét cái rễ nó qua rồi mình bỏ vô mấy cái hộp đá đây để cái rễ mình nhét vô ha mùa đông ở đây cũng khó trồng rau cho nên mình trồng cái này để mình dưỡng rau để ờ, ăn qua mùa đông ờ, các bạn nào hứng thú nếu mà cái thời tiết tốt đó, trồng ở ngoài còn không sao còn mình này ở trong ờ, ở trong khí hậu ở đây thì nó nó, nó rất là lạnh đây là mấy mấy cái cục đá mình chỉ bỏ vô thôi ha tại vì cái tất cả loại rau đó thì nó nó cần uh, không khí và nước mà cái loại rễ của rau đó thì nếu mình được đó mình lấy cái đèn kéo xuống chút xíu khi mà làm như vậy cẩn thận cái rễ của nó đừng có làm cái hư cái rễ của nó uổng dưỡng nó cũng hơi lâu mình làm chút xíu nha bỏ cái điểm nữa mình đang nhẹ nhiều có dịp thì mình sẽ ờ, chia sẻ thêm với các bạn mình làm như thế nào cũng có nhiều ờ, lỗi cũng có nhiều sai lắm rồi làm mớ cây rau chết rồi này kia mình cũng học qua học lại mình học trên mạng rồi này kia với lại ờ, mình hỏi các bạn ở trên mạng rồi cũng nhiều rồi mình mới làm ở đây đây khi cái này nó đầy rồi đó thì các bạn thấy ở đây đó bây giờ là à, để coi coi mình coi hai tuần sau nó như thế nào <coughs> thì cái hậu cái à, cái can cái can 15 à, lít này đó mình cũng khoét một cái lỗ như thế này để cái lỗ này bình thường nó là cái này đây nè cái nắp nó như thế này tại mình muốn ờ, chỉ ra ngoài xịt nước sơn cho nó đen đó để cho đừng có rong rêu nó vô trong cái nước tại vì ánh sáng mà nó vô nước thì cái rong rêu đó thì cắt cái lỗ vừa vừa để cho cái rổ nó vô thôi thì trong đây cái khi mà cái rổ mình vô tới đây đó nước nó tới đây thì nó sẽ ờ, cây nó đủ dinh dưỡng để nó rau nó đủ dinh dưỡng để nó hút lên ha thì mình cứ bỏ vô này thôi đó để các bạn xem đây nó đã vô được như này thì uh, mình sẽ ờ, có gì mình sẽ khoảng chừng một hai tuần khi mình có dịp mình làm thêm cái clip mới uh, để mình uh, cho các bạn xem như nó thế nào uh, chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé